Oh, I love this. Bangkok. This morning, oh. she come and coffee with you. You twin and Jenny? No, come on, hi, hi, hi, yeah. Yeah. Oh. Bangkok. Mm. You're still eating in Vietnam? How, how'd they know? How'd you know? How'd you guys know? <laughs> <laughs> nice. Uh, hot, hot, hot, hot. before you buy room one or two wicket. Now the bottom bottom. Không biết bao nhiêu tiền này nè. Mua gì vậy? Okay. thích măng cục. I love these kind. Hmm. chứ quê rồi mà bé rồi mà Central 2. mình cười mắt lấy chị hậu hấp đi yeah. Rabbit. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai em mà thôi cảm ơn hai em nhiều. Anh bệnh. Tối nay ngủ quá chừng luôn. Tối ngủ ngủ đầy luôn tỉnh dậy chút xíu vẫn còn đau quá mở không? Hậu mở không? Bóp gì nè, này là bao nhiêu muối nè Cho Đó à. bao, bao, bao nhiêu cái cục này là cái muối đó Đây đây là có năm muối nè Mỹ viên vô cắt tôi chị Hậu đi Anh chín hai mươi mốt hai ba hai ba very good give me nine babe okay give me nine twenty three rồi uh, very good làm bằng cặp bằng cục có bài cá bay há mà ờ, nó đánh một đấy, tiền cái cái vỏ này là dùng bị tiêu chảy uống viên mở ra cho hạt gạo dạ. ok yeah, dạ, ok see. mở ra hai hả oh baby à. ừ. mở ra ừ. ừ, ra dạ. Oops. Mm. Welcome to life. Yeah. very sweet. Mm. Mm. Mm, good. Good. Mm. Good. Mm. Okay. Bị nhiên mà um, cắt ra cho dẻo em. trước là mua toàn là mà mua như này cái này hai đồng hai đồng rưỡi một trái bây giờ mỹ dương cái không gian chơi nguyên hộp ra chị hậu luôn sang quá mà sang quá mỹ dương à sang quá không gian không gian sang quá mua nguyên hộp cho chị hậu luôn chợ hậu quá bao giờ mua nguyên hộp đâu anh cũng vậy anh cũng không có bao giờ mua nguyên hộp đó mua một cái trái rồi cho tôi ăn nhiều lắm thích cái này lắm giờ khánh giang chơi nguyên hộp luôn định chị hậu giữ nha sao không mua gì cho anh mà mua còn cho chị hậu không gì chơi hả why the boss everything for you but why don't buy for me hmm? take, take care of this one huh jealous you no, you take care Here we so. You take care of me so that I'm... Uh, yeah, please me so. They, like, they please you? Of course. Mm. <laughs> Not please me, they won't, be around. <laughs> oh, so, so why you yell at all day? What, uh, what's for? You have to give, you have everything. Yeah. Uh-huh, why yell at all? <laughs> the girls give always gifts. Huh? Uh, Before too, Vietnam too. Uh-huh, like in Vietnam too, right? Gifts all the time. Mm -hmm. What just Very well, yellow course, you have everything. I know, have everything. Mm, you should say happiness is it? Uh, yes, okay. share happiness. Mm -hmm. See? Don't want to take over. Mm. Yeah. -hmm. Okay. Good. Okay. okay. Uh, bye bye. Bye. Bye. Please subscribe. Mm. Mm-hmm. And like comment. And like, mm-hmm. comment. Đó là cái đây là cái phương pháp của chị Hậu để ừ. là uh, là san sẻ nhưng mà sẽ được <laughs> quà ừ. cảm ơn hai em nha cảm, ơn khán giả sao không nói gì sao vậy dạ. ngại ngại vậy không bây giờ tôi cũng được không sao được dạ, à, ngại đèo Don't qua in video. No. So lòng biết don't need it. No, don't need it. Keep the people wonder who they are. Yes. ah, à, see? Why? Guessing is good. uh, <laughs> why love and serve. Right. Mm. Uh -huh. Love and serve. <laughs> Mumble all time. I know. but uh, why? Why love and serve? Huh? Mango Cat Band. I'm making mango coke drink. Mango, steam. Mango steam. Mango. Smooth. One cup. One cup. Yeah, there goes. That's it. Mmm. Mm. Very good. Mm. Okay. Subscribe and like. Bye. Đấy các bạn đó cho mình cuốn nè cuốn vậy đó đó yeah. Dạ. cuốn vô trong bột và làm mình làm cho mình đó yeah. làm ăn cuốn bơi vào lên kết rồi đó bữa nay